giá của nó đây đây là ngoại thất của bếp những lỗ lớn ở phía sau thì tôi cũng đã che kín lại rồi để tránh tuột vào bên trong cắn phá dây điện đây là bếp nướng tính năng đầu tiên tôi sẽ thử là khóa ga khi tắt lửa khi mà các bạn bật bếp sử dụng á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 rang những món mà có nhiệt độ cao thì nó sẽ bị tắt lửa thì ở trên bếp này nó cũng sẽ có cái nút 3 giây này giúp cho ta rang được những món có nhiệt độ cao á thì nó sẽ kéo dài được thời gian thêm một tí nữa thì ở cái que cảm biến này nó sẽ tăng lên là 300 độ thì bếp nó mới khóa nhưng nó vẫn ờ, bất tiện khi ta nấu hay rang những món có nhiệt độ cao thì nó vẫn sẽ bị tắt lửa thì qua đó shop rẻ hơn khuyến mãi chúng tôi cũng có ờ, làm một cái loại công tắc rang giúp cho các bạn rang hay nấu những món có nhiệt độ cao được thoải mái không sợ bị tắt lửa nữa thì đối với loại bếp này có nút 3 giây đây rồi thì tôi sẽ tích hợp cái cái chế độ rang đó, đó vào bên trong nút 3 giây này thì khi mà các bạn à, sử dụng rang hoặc là nấu những món có nhiệt độ cao thì mình sẽ đè giữ phím này 3 giây để nó sáng đèn lên thì nó sẽ tăng nhiệt độ của que cảm biến này lên ta có thể rang hay nấu những món có nhiệt độ cao được thoải mái mà không sợ bị tắt lửa nữa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 đây là một những một số khác bếp khác nằm ở đây các bạn nào mà có lựa chọn được cho mình những cái dòng bếp mà các bạn à, ưng ý và phù hợp với cái mức giá mà các bạn à, muốn chọn á thì mình có thể à, chụp lại cái màn hình ở vị trí con đó rồi các bạn sẽ gửi kèm thêm cái mã 6 số series này để nhân viên chúng tôi có thể gửi hình chi tiết được chính xác hơn đến cái bếp mà các bạn muốn đã chọn thì ở vị trí số 1 đây là dòng bếp mặt men chống xước năm sản xuất của nó là năm 2017 bếp này thì tôi cũng đã gắn công tắc à, rang vào đây rồi nè thì khi sử dụng thì các bạn sẽ bật về phía bên trái này để mở cái tính năng rang nó lên và khi không sử dụng thì các bạn sẽ bật về phía bên phải này để tắt nó đi thì bếp nó sẽ trở về trạng thái à, bình thường hoạt động à, tiêu chuẩn của nó tiếp theo ở vị trí số 2 là dòng bếp Rinnai mặt men chống xước ừ. và ở vị trí số 3 đây là dòng bếp Paloma có mặt sơn tiếp theo ở vị trí số 4 năm sản xuất của bếp này là năm 2017 đối với những dòng bếp này thì nó chỉ có những cái tính năng an toàn cơ bản thôi đó là khóa ga khi tắt lửa và khóa ga khi nước cạn nồi thì khi mà nước cạn nồi á, thì nó sẽ đạt nhiệt độ 250 thì nó sẽ khóa ga lại đây dòng bếp có mặt sơn tĩnh điện nha ở vị trí số 6 này tiếp theo ở vị trí số 7 đây là dòng bếp có mặt sơn ừ, nút nhấn Tiếp theo ở vị, vị trí số 8 là dòng bếp Rinnai, năm sản xuất là năm 2016. Tiếp theo ở trên cùng vị trí số 9, đây là dòng bếp mặt sơn tĩnh điện. Tiếp theo ở vị trí số 10, đây là dòng bếp Paloma có mặt men chống xước. Bếp này không có lò nướng. Rất là thích hợp cho những bạn mà không có nhu cầu sử dụng bếp nướng đây ở vị trí số 22 ô 12 đây là vị trí số 12 là dòng bếp Rinnai mặt men chống xước ừ. tiếp theo ngoài những cái dòng bếp ờ, đó cơ bản nó ra thì ờ, cũng có thêm một số dòng bếp full chức năng đây mặt kính full chức năng và những dòng bếp ga âm từ âm thì ở vị trí số 13 đây là dòng bếp ga âm mặt men chống xước đây là hàng dùng lướt được sản xuất vào ờ, tháng 8 năm 2019 hiệu Rinnai tiếp theo cũng là dòng bếp ga âm mặt kính cường lực màu đen nó mặt kính nó tràn viền nha ừ, nó cũng sẽ có những cái chế độ nấu nướng đây full chức năng hẹn giờ nấu được 4 bếp 3 bếp nấu và một bếp nướng tiếp theo đến với cái dòng hàng à, trưng bày đây là hàng trưng bày năm sản xuất của nó là tháng 9 năm 2019 có mặt men chống xước màu đen ở dưới cùng là dòng bếp âm Toshiba bếp từ âm Toshiba nè ừ. tiếp theo sẽ đến với một số dòng bếp uh, kính full chức năng ở dưới vị trí số 17 này thì nó sẽ có thêm uh, mặt kính full chức năng hàng cao cấp đây thì đối với dòng bếp này á thì uh, phải có nồi đặt lên nó mới cho phép ta đánh lửa sử dụng và bếp nướng nó sẽ có những cái chế độ nướng tự động theo loại thực phẩm và nút điều chỉnh ngọn lửa nướng đều là nút điện tử có hẹn giờ nướng nướng thì hai tầng lửa hiệu là Rinnai ở bếp bên trái nó sẽ có hẹn giờ nấu và nấu cơm nấu cháo ở bếp bên phải sẽ có cái chế độ rang là cái nút 3 giây và chế độ nấu nước sôi sau 5 phút bếp sẽ khóa ga ở phía trên cùng là cái chế độ hâm giúp cho ta hâm nóng thức ăn khi mà đã chế biến chín thì ta sẽ chọn vào cái chế độ hâm đó khi nó hâm nóng đồ ăn lên và nó sẽ kéo dài thêm cái thời gian từ 30 đến một phút nữa thì bếp nó sẽ khóa ga tiếp theo là cái chế độ ờ, chọn nhiệt độ chiên các bạn có thể điều chỉnh cái nhiệt độ từ 160 độ cho tới 200 độ tiếp theo ở vị trí số 18 cũng là dòng bếp Rinnai mặt kính ở bếp nướng thì cũng có hẹn giờ và những cái chế độ nấu nướng ở trên hai bếp đây thì ở bếp hai cái loại bếp này thì nó chỉ có hẹn giờ nấu ờ, một bếp thôi thì tiếp đến vị trí số 19 này sẽ có được dòng à, bếp hẹn giờ cho cả hai bếp đây ừ, hai bếp nấu đây là cái màn hình hiển thị đồng hồ của nó đây mô phỏng cái à, bếp ở trên đây nó sẽ có ở bên trái bên phải và bếp nướng nó sẽ mô phỏng cái hình dạng của cái bếp các bạn có thể nhấn vào phím à, đồng hồ đó để cho chọn lựa chọn những cái bếp mà mình muốn hẹn giờ nó sẽ hiển thị cái ánh đèn lên ở vị trí đó và nó cũng có chế những cái chế độ nấu nướng như những cái dòng bếp full chức năng khác tiếp theo đây là dòng bếp cao cấp hiệu Rinnai mã số là 20 năm sản xuất của nó là năm 2016 thì nó sẽ có những ờ, tính năng đây ở cả hai bếp nấu đều có tính năng hẹn giờ nè và tính năng ờ, chọn nhiệt độ chiên hẹn giờ nấu và chọn nhiệt độ chiên cho cả hai bếp còn ở bếp bên trái này nó sẽ có tính năng là chế độ rang ở đây còn bếp bên phải này thì nó sẽ có thêm tính năng là nấu nước và nấu cơm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 còn có một số ờ, bạn mà đã tìm hiểu nhiều về những dòng bếp nội địa Nhật á, thì mình có thể nhận biết qua cái mặt trước này của bếp nè thì bếp này có hẹn giờ nấu cho cả hai bếp bên trái đây bên phải cộng trừ này để tăng giảm cái thời gian đây là chế độ rang của bếp bên trái tiếp theo ở bếp bên ờ, phải thì nó sẽ có chọn nhiệt độ chiên chế độ nấu nước sôi 5 phút tắt chế độ hâm là ở trên này tiếp theo nữa là chế độ nấu cơm và nấu cháo ở bếp nướng này nó cũng có hiện giờ nướng đây và điều chỉnh ngọn lửa nướng điện tử, chế độ nướng tự động theo loại thực phẩm, điều chỉnh cái ngọn lửa nướng theo loại thực phẩm ở đây. Ừ. Thì ngoài những cái dòng bếp ga full chức năng và cơ bản hoặc là âm ga âm á, từ âm đã vệ được vệ sinh sạch sẽ thì rẻ hơn khuyến mại chúng tôi cũng có một số dòng bếp từ âm chưa vệ sinh đây để đưa ra những cái mức giá thấp nhất để cho các bạn à, phù hợp với à, nhu cầu của các bạn sử dụng. Ừ nếu mà các bạn muốn vệ sinh thì mình sẽ à, cộng thêm cái phí ship vào thì các bạn à, tôi sẽ đưa sát camera vào vị trí của từng bếp khi mà các bạn chọn được những dòng bếp mà các bạn à, ưng ý thì các bạn hãy chụp lại cái màn hình ở ngay vị trí con đó Rồi mình sẽ gửi cái hình đó vào Zalo, Viber hoặc là Facebook cho shop chúng tôi qua số điện thoại là 0909 306 149 đây vị trí số 23 giá 2 triệu 9 tiếp theo ở vị trí số 24 giá 3 triệu này tiếp theo ở vị trí số 25 cũng là giá 3 triệu ừ. đây giá 3 triệu ở vị trí số 25 này đây thì à, từ bắt đầu ở vị trí số 25 này tiếp theo qua vị trí số 26 thì nó sẽ có hai con bếp giống nhau đồng giá nhưng mà các bạn đã mình đã ưng ý với con ở một cái vị điểm nào đó thì các bạn có thể à, nhận à, đánh dấu vào cái vị trí này mã số của nó đây 404073U ừ, ở vị trí số 25 này đây tiếp theo ở vị trí số 26 cũng giống như con ở vị trí số 25 nó cũng sẽ cái hình thức nó cũng sẽ giống nhau đây thì các bạn có thể à, nhận biết qua cái mã số đây 301283M ừ. ở vị trí số 26 tiếp theo ở vị trí số 27 này đây ừ. và vị trí số 28 cũng giống như ở vị trí 25 và 26 ừ. đây 404153 u tiếp theo ở trên cùng đây là dòng bếp Hitachi model là HTB A6S này. vừa rồi thì tôi cũng đã ờ, test một con bếp để giao cho khách và cũng đã giới thiệu qua một số dòng bếp hiện tại của ờ, có ở shop chúng tôi thì các bạn quan tâm đến những dòng sản phẩm nào á, thì mình hãy nhấn vào cái nút đăng ký với cái chuông bên cạnh á, ở trên YouTube